thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Khoang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tùng bách mộc, ngày Tân Mão, tức can khắc chi, nghĩa là kim khắc với mộc và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tùng bách mộc, kỷ tuổi, ất dậu, kỷ dậu, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi tân mùi, kỳ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày mão lục hợp với tuất, tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục, xung với dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi quý dậu, kỷ dậu, ất sửu, ất mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tan mùi, tan xỉu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao quan nhật, tốt mọi việc, sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục, xấu mọi việc, sao thiên hỏa, xấu về lập nhà, sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thần cách, kỵ về tố tụng, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 quân giáp thứ hai ngày mùng 3 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ hai, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày thứ hai đầu tuần, gặp cục diện Mão Tý tương hình tác động, điềm báo tai họa có thể xảy đến bất cứ lúc nào với người tuổi Tý trong hôm nay. Do đó, bản mệnh khi làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn trọng, suy nghĩ trước sau rồi mới tiến hành để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Nhất là khi trong ngày còn có sự xuất hiện của tiểu nhân thiên quan, cảnh báo con giáp này về những nguy cơ thị phi đeo bám, phá hoại vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh. Mọi chuyện tốt nhất nên dĩ hòa vi quý, đừng đối chọi quá gai gắt mà tự rước hỏa vào thân. Nhờ ngũ hành thủy sinh mộc, các cặp đôi cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của đối phương đối với mình. Những mâu thuẫn trước đó không còn tồn tại nữa, mọi chuyện lại tốt đẹp như thở mới yêu, tình cảm theo đó tăng lên gấp bội. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đề phòng điểm báo tai họa có thể xảy đến bất cứ lúc nào.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 thì con giáp này cũng có thể giữ được sự bình tĩnh hài hòa, xây dựng thiện cảm để tạo ra điều kiện có lợi cho mình. Tài vận của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay vô cùng hanh thông, bản mệnh làm gì cũng đều có quý nhân tương trợ, mưu sự thuận lợi. Hơn nữa bản mệnh lại giỏi về kinh doanh, nên trong ngày này có thể tạo bước đột phá lớn về sự nghiệp, kéo theo là thu nhập có sự cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, thổ mục xung khắc lại khiến tình cảm của những chú trâu không được như ý, cứ hợp rồi tan. Có lẽ vì điều này mà bạn cũng không có nhu cầu tìm một ai đó đặc biệt cho riêng mình, thậm chí bạn còn sẵn sàng sống một cuộc sống độc thân và trải nghiệm mọi thứ theo cách riêng. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, đàm phán, hợp tác làm ăn suôn sẻ nhờ tài ăn nói ngoại giao khéo léo. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, xây dựng thiện cảm với người đối diện để tạo ra điều kiện có lợi cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tài vận hanh thông,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 phát triển được thế mạnh của bản thân và có thể sẽ giành được nhiều thành công trên con đường phía trước, đạt được mục tiêu mình mong đợi. Mộc khí đương vượng như hôm nay, đòi hỏi bạn phải để tâm hơn tới sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc gan thật tốt. Nên lưu ý rằng, chế độ ăn đúng giờ, đảm bảo đủ dinh dưỡng và ăn nhiều rau xanh sẽ giúp lá gan của bạn hoạt động nhịp nhàng, không bị tích tụ mỡ và các chất độc hại. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, có nhiều ý tưởng phát triển mới mẻ.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 hôm nay phù hợp để đưa ra quyết định quan trọng cho tương lai của bản thân. Chỉ cần nghiêm túc với định hướng hiện tại của bản thân, cộng với việc không ngừng cố gắng vươn lên, những chú mèo sẽ sớm có cơ hội thăng tiến trong bất cứ ngành nghề nào đã lựa chọn. Những bạn làm các ngành liên quan đến học thuật như bác sĩ, kỹ sư, luật sư sẽ gặt hái được rất nhiều may mắn nổi trội trong hôm nay. Bản mệnh tuổi mão trong ngày này cũng nên chú ý về vấn đề sức khỏe của mình trong ngày mộc khí vượng. Bạn nên từ bỏ các thói quen ăn vặt, ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất bảo quản sẽ làm tăng gánh nặng cho gan của bạn. Cầu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy. Mọi việc diễn ra thuận lợi khi được phát huy ưu điểm. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa. Cơ hội nghề nghiệp của bạn đang có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ. Hôm nay phù hợp để đưa ra quyết định quan trọng. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc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 của tuổi thìn. Người tuổi thìn bước sang ngày mới, gặp cục diện, mão thìn tương hại tác động, nhắc nhở người tuổi thìn đề phòng tiểu nhân rình rập, sẵn sàng gây hại cho bạn bất cứ lúc nào. Ngày đầy tuần này sẽ là một ngày khá vất vả với bản mệnh, khi bạn gần như không được ngơi nghỉ phút nào. Càng những lúc như vậy càng hành xử cẩn trọng, tính toán kỹ càng, tránh cạm bẫy hãm hại. Trong ngày còn có cả thương quan giáng họa, những chú rồng nên hạ thấp cái tôi của bản thân xuống. Không ai phủ nhận bạn thông minh, tài trí, thế nhưng đừng để sự hiếu thắng khiến bạn trở nên cao ngạo, để cái tôi của mình quá cao trong mọi việc sẽ dễ làm hỏng mọi chuyện. Ngũ hành xung khắc khiến mối quan hệ trong chuyện tình cảm của mệnh chủ không được ổn định. Hãy chú ý đến những đối tượng khác giới vây xung quanh mình và giữ một khoảng cách hợp lý, tránh mâu thuẫn phát sinh vì sự ghen tuông mù quáng. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, đề phòng tiểu nhân rình rập, sẵn sàng gây hại bất cứ lúc nào.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 chỉ một chút lơ là thôi cũng khiến bản mệnh phải trả giá bằng việc mất đi những đồng tiền xương máu của mình. Hung tinh chiếu mệnh còn gây ra những mâu thuẫn với đồng nghiệp của con giáp này. Điều này có thể khiến cho bạn cảm thấy buồn phiền hoặc tâm trí trở nên hỗn loạn. Hai bên tốt nhất nên bình tĩnh để tìm ra tiếng nói chung. Mộc sinh hỏa, ngày này mối quan hệ giữa các cặp đôi vô cùng hài hòa và tốt đẹp. Với những ai đã có gia đình, các thành viên trong nhà luôn cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm, chăm sóc của bạn bản mệnh luôn coi gia đình là nơi trốn vững chãi nhất, giúp mình đứng vững trước mỗi thử thách của cuộc sống. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, tài lộc bị đe dọa, điềm báo mất tiền hao của khá rõ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, cẩn trọng trong kinh doanh, buôn bán, đầu tư tài chính. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, chỉ một chút lơ là cũng phải trả giá đắt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim,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 của tuổi ngọ. Trong ngày gặp cục diện ngũ hành mão ngọ tương phá, người tuổi ngọ có thể sẽ phải đương đầu với không ít trục trặc trong công việc. Thay vì cuống cuồng mà khiến mọi chuyện loạn lên, điều bạn nên làm lúc này là hãy giữ một trạng thái tinh thần thật tỉnh táo. Đừng nên nóng giận vì mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó và chỉ khi bình tĩnh bạn mới có thể tìm ra giải pháp phù hợp. Tỷ kiên nhập cục, bản mệnh nên tham khảo ý kiến của những người thân thiết và đáng tin cậy trước khi quyết định chuyện liên quan đến tiền bạc trong ngày này. Những quyết định vội vàng mà bạn cố chấp đưa ra trong ngày đầu óc thiếu tỉnh táo có thể khiến bạn mất tiền đó. Bù lại, có ngũ hành tương sinh, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Bản mệnh có sức hấp dẫn riêng, khiến cho đối phương không thể rời mắt khỏi. Với những bạn đã có đôi thì hôm nay là lúc để các bạn hâm nóng tình cảm của mình cho thêm nồng nàn, say đắm. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, phải đương đầu với không ít trục trặc trong công việc,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 Con giáp này đang nhận được sự ủng hộ của mọi người, lại thêm sự cố gắng tự thân, bạn cứ thế tiến băng băng về phía trước, hoàn thành mọi nhiệm vụ kế hoạch với kết quả xuất sắc hơn cả dự tính. Thêm thực thần trợ mệnh, những chú dê có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Bạn dễ xây dựng được những mối quan hệ xã gia, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng cần phân biệt rõ những đối tượng tốt, xấu để tránh tình trạng bị tiểu nhân lợi dụng, khiến bản thân chịu thiệt thòi sau này. Chỉ có điều, ngũ hành xung khắc lại báo tin không mấy vui vẻ về chuyện tình cảm với tuổi mùi. Người độc thân buồn bã khi mãi mà chẳng thể tìm thấy người nào phù hợp với bản thân. Bạn có suy nghĩ thất vọng về chính mình, chán nản với tình yêu, có ý định đóng cửa trái tim, không còn hy vọng gì nữa. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, vận trình hanh thông suôn sẻ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.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 làm cho bạn thực sự rất mệt mỏi. Ngoài ra còn dễ bị mất chức, thôi việc, thi trượt trong thời gian tới, tóm lại là phải hết sức cẩn thận. Tình cảm đi xuống vì một khắc kim. Chuyện tình cảm có dấu hiệu phai nhạt, bạn không biết được lý do ẩn phía sau là gì. Bạn nên cởi mở hơn với chính bản thân mình, tìm cách để tâm sự và chia sẻ với người ấy nhiều hơn. Mặt tiền bạc cũng không được tốt cho lắm, hay nói sự thật là túi tiền của con giáp này sắp cạn kiệt đến nơi rồi có lẽ bạn nên học cách chi tiêu hợp lý hơn, không thể nào vung tiền mua sắm linh tinh được. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, có những nỗi buồn không biết nên bày tỏ cùng ai. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, biết kiểm soát sự nóng nảy của mình là ưu thế. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, một khi đã hứa thì bạn phải làm cho bằng được. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, khi người khác nhờ bạn giúp đỡ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 màu sắc cắt tường, xanh dương, cam. Quý nhân phù trợ, thìn, tý. Tử vi thứ hai, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2023 của tuổi Dậu. Bước sang ngày mới, cục diện ngũ hành, tý ngọ mão Dậu tác động là điềm báo có tranh cãi, xung đột có thể xảy ra với người tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Bạn dễ gặp phải sự phản đối từ đồng nghiệp, thậm chí là cả cấp trên trong quá trình trao đổi công việc điều này khiến tâm trạng những chú gà xa sút nghiêm trọng. Trước khi đổ lỗi cho người khác, bạn cũng nên xem lại ý tưởng của bản thân liệu đã phù hợp chưa nhé. Chuyện tình cảm trong ngày có kim khắc mộc cũng có những dấu hiệu dạn nứt sau những mâu thuẫn kéo dài. Bản mệnh nên tìm cách giải quyết nếu còn muốn cứu vãn mối quan hệ của mình. Đừng ngần ngại là người xuống nước trước vì trong tình yêu, thắng thua không quan trọng. Điểm sáng duy nhất trong ngày của con giáp này đến từ vận trình tài lộc. Nhờ thiên tài trợ mệnh tuổi dậu gặp nhiều thuận lợi trong tài chính. Nếu đang làm một số nghề tay trái, bản mệnh có thể thu được một khoản không nhỏ nhờ những công việc bên lề này. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, có điểm báo có tranh cãi, xung đột có thể xảy ra. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, dễ gặp phải sự phản đối từ đồng nghiệp trong quá trình làm việc. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, nên xem lại ý tưởng của bản thân liệu đã phù hợp chưa.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 ngày mùng 3 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tuất. Vận trình ngày thứ hai đầu tuần, quý nhân lục hợp xuất hiện. Hôm nay là một ngày thích hợp để người tuổi Tuất xúc tiến các kế hoạch hợp tác, làm ăn của mình. Bản mệnh có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận lớn cho công ty. Tuy nhiên, bạn vẫn cần quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề, nếu không chúng có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Ngoài ra, không phủ nhận con giáp này là người thông minh, có tài, nhưng thương quan độ mệnh vẫn khuyên bạn nên khiêm tốn, học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn, nếu không sẽ rất dễ đắc tội những kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ dễ tìm cơ hội để bắt chẹt, cản trở bạn trong tương lai. Trong ngày cũng gặp thổ mộc xung khắc, nhắc nhở tuổi tuất nên dành thêm thời gian để quan tâm tới bạn đời cũng như gia đình. Công việc quan trọng, nhưng những phút giây gia đình sum họp cũng quý giá vô cùng. Hạnh phúc cần sự đắp xây chứ không phải bỏ mặc trách nhiệm cho bất kỳ ai. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, ngày thích hợp để xúc tiến các kế hoạch hợp tác, làm ăn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận lớn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, cần quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, nên khiêm tốn, học hỏi nhiều hơn, tránh đắc tội tiểu nhân. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy,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 người tuổi hợi có thể giải quyết ổn thỏa mọi công việc, nhiệm vụ trong hôm nay. Đặc biệt mang đến điểm may về ký kết hợp đồng, làm ăn kinh doanh. Khách hàng tự tìm đến, đối tác làm việc dễ chịu, đôi bên đạt được sự thống nhất, nên sự kiện diễn ra nhanh chóng, thuận buồm xuôi gió, thành công mỹ mãn. Lại thêm chính quan nâng đỡ, khả năng thăng tiến của tuổi hợi trong thời gian tới là khá lớn. Chính vì thế, nếu muốn đạt được mục tiêu của mình, con giáp này cần cố gắng hết sức để vượt qua thử thách trước mắt, Hãy cứ tự tin vào chính năng lực của mình. Thủy sinh mộc cũng là tín hiệu đáng mừng, cho thấy con giáp này đang hạnh phúc với chuyện tình cảm của mình. Người ấy hiểu và quan tâm, chăm sóc cho bản mệnh từng ly từng tí. Tình yêu mang đến cho bạn sự yêu đời và dạng dỡ hơn mỗi ngày. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi công việc, nhiệm vụ. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, việc ký kết hợp đồng, làm ăn,